ca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 hiền định ba la mật à. thưa đại chúng à, lục độ gồm có sáu pháp độ nghĩa là sao là vượt qua à, sáu pháp này nếu một hành giả tu tập sẽ vượt qua sanh tử luân hồi sẽ vượt qua tất cả những nỗi khổ niềm đau để đạt được niết bàn tịch tỉnh cuối cùng là thành phật à, cho nên gọi là lục độ à. ba la mật là sao ba la mật nghĩa là trọn vẹn thí dụ chúng ta tu sáu pháp này mà mỗi một pháp đó, công đức đều trọn vẹn thì gọi là ba la mật à. hôm nay chúng ta sẽ nói đến độ thứ năm là thiền định ba la mật à, thưa đại chúng chúng ta hiểu như thế nào về thiền định à, ai có thể cho sư cô biết à, thiền định có nghĩa là gì im phân phắc im phân phắc nghĩa là quý vị không hiểu hay là quý vị ngại không dám chia sẻ cùng với mọi người à à, tịnh tâm nhất tâm vào một chỗ à, đúng rồi quý vị cho tràng vào tay à. thật sự thiền định đó, nó định nghĩa nó rất là đơn giản à, như à, phật tử này mới trình bày là mà ngồi xuống nhiếp tâm vào một chỗ nghĩa là thiền, thiền định à. nhưng mà bấy lâu nay mình cứ nghĩ là thiền định có nghĩa là ngồi im lặng không đứng lên à, thậm chí là có người là không uống không ăn không ngủ à, không nghĩ ngồi như vậy à, thì quý vị cho là là thiền định à, thật sự thiền định như vậy thì nó quá mơ hồ à, trong khi đó thì đức phật dạy chúng ta về thiền định là một pháp rất dễ dàng tu tập và bất cứ một ai đều có thể tu tập thiền định được và bất cứ mình tu pháp môn nào cũng đều phải tu tập thiền định à, cho nên là thiền định nó giống như là một vị vị muối mà sư cô thường trình bày với đại chúng bất cứ một món ăn nào cũng phải gia vào thì món ăn đó mới mới đậm đà mới là chắc vị thơm ngon à, còn à, cho dù là sơn hào hải vị nhưng mà không có muối thì nó rất là là nhạt nhẽo mình tu tập cũng vậy dù mình tu bất cứ pháp môn nào mà nếu đi thiếu chất liệu của thiền định thì sẽ không đạt được cái quả vị của pháp môn đó đem lại à. và đặc biệt thiền định là một trong ba cái căn bản là nền tảng của đạo phật là gì là giới là định là tuệ hồi trước á thì mình dùng mình thắp đèn dầu phải không quý vị à, thì khi quý vị đốt ngọn đèn lên mà nếu cái ngọn đèn đó mà không có cái bóng á, thì sao nó sẽ lung lay và à, gió nó thổi nó sẽ dễ dàng làm tắt đi cái cái ngọn đèn đó cho nên bây giờ mình muốn cho ngọn gió đừng thổi tắt đi ngọn đèn thì mình phải tra thêm vào vào cái bóng đèn à, khi tra cái bóng vào thì ngọn đèn nó sẽ đứng im một chỗ phải không quý vị nó sẽ không bị gió lung lay mà khi không bị gió lung lay thì ánh sáng của nó sẽ bắt đầu tỏa sáng à. À, cho nên là giới được ví như là bóng đèn để ngăn gió định được ví như là cái ngọn đèn và tuệ là ánh sáng của ngọn đèn đó phát ra Bây giờ nhân giới sanh định nghĩa là sao? Thí dụ, tại vì ờ, tâm mình bấy lâu nay á, buông lung mình không có giới để mà phòng phi chỉ ác cho nên quý vị tạo nghiệp. À, khi mình tạo nghiệp thì bắt đầu nghiệp nó chi phối thì tâm mình được an định không? Không được an định. À, không được an định thứ nhất là mình có sự sợ hãi. Khi mình phạm giới rồi thì mình sẽ có sự sợ hãi thứ hai nữa là khi mình phạm giới rồi thì cái quả báo mình lãnh thọ nhất định nó sẽ tìm đến mình phải không tìm đến mình thì nó sẽ chi phối nó dẫn dắt mình đi vào ba đường ác cho nên mình có cái tâm sợ hãi khi mình tâm mình sợ hãi như vậy thì mình có được an tịnh không không được an tịnh cũng giống như ngọn đèn mình không có bóng đèn thì gió nó sẽ thổi đến bóng đèn nó sẽ ngọn đèn nó sẽ sẽ lung lay à, cho nên bây giờ tra cái bóng đèn vào à, thí dụ, dụ như là mình có những cái giới điều đức phật chế mình áp dụng thực hành để giữ cái tâm mình trước cái gió nghiệp nó chi phối đó. mà khi tâm mình tịnh rồi là bắt đầu tâm mình nó sẽ sáng suốt nó sẽ duyên tới những chân lý mà đức phật dạy mình để mình quan sát mình tu chứng một cách dễ dàng và khi mình có được cái sự chứng nghiệm về chân lý đó thì mình sẽ đoạn trừ được tất cả những phiền não à, cũng như ngọn đèn nó có cái bóng được bảo hộ thì cái ánh sáng nó bắt đầu mới mới tỏa sáng ra à, thì để chúng ta hiểu về à, ba cái cái cái tư lương giới định tuệ thì quý vị cứ liên tưởng đến cái bóng đèn ngọn đèn và ánh sáng từ ngọn đèn nó tỏa ra thì mình dễ dàng hiểu về giới về định và tuệ và cái sự liên đới của của nó à. thì trong bài pháp hôm nay thì mình nói về thiền định ừ, tức là giữ tâm mình tĩnh lặng an trú vào một điểm để giữ tâm mình tĩnh lặng thì bây giờ mình sẽ dần dần đi vào phân tích để hiểu như thế nào là thiền định thật ra thiền định thì phải phân làm hai để mình giải thích thiền và định thiền à, âm tiếng phạn của nó gọi là thiền na thản na à, người xưa dịch là tĩnh lự à, hay còn gọi là tịnh lự chinh luy hay là triển luy à, như vậy tĩnh có nghĩa là sao Tỉnh nghĩa là sao quý vị? Hả? Mình nói là con đang tỉnh đây <laughs> Con đang tỉnh giác đây Tỉnh nghĩa là sao? Tỉnh nghĩa là cái thấy biết của mình Nó rõ ràng và như thật Biết rõ ràng và biết như thật Thì gọi là là tỉnh à. Còn lự nghĩa là sao? Lự nghĩa là lắng động lắng động cho nên lừ có nghĩa là lắng lặng khi tâm của mình trở về cái trạng thái lắng lặng à, không còn khởi một bất cứ một ý niệm nào nữa hoàn toàn lắng lặng thì gọi là là lự như vậy kết hợp hai chữ tĩnh lự có nghĩa là sao có nghĩa là trạng thái tâm ý của mình lắng lặng nhưng mà thấy biết một cách rõ ràng và như thật à, cho nên chữ chữ thiền nó đơn giản quý vị thiền nó rất là cụ thể và và đơn giản phải không à, bây giờ sư cô cho một thí dụ để quý vị hiểu thêm khi chúng ta ngủ á, được gọi là thiền không hả khi chúng ta ngủ say được gọi là thiền không có người ngủ thiền đó <laughs> khi chúng ta ngủ thì tâm của mình có lắng lặng không có chứ <laughs> tại vì tâm của mình khi ngủ mình đâu có tác ý một cái gì đâu à, tâm mình khi ngủ là trong trạng thái là lắng lặng như vậy được gọi là thiền không <laughs> nó thiếu một cái <laughs> à, còn phải tỉnh à, còn phải rõ biết như thật nữa cho nên khi mình ngủ là tâm mình lắng lặng nhưng mà mình không rõ biết à, cho nên gọi là mê à, do đó mình có cái từ là ngủ mê <laughs> phải không quý vị à, đấy rồi thí dụ một cách sâu sắc nhất à, là khi mình à, quý vị có lên bằng mổ chưa ai lên bằng mổ đưa tay lên cho cô xem à khi khi mà bác sĩ chích cho mình cái mũi thuốc tê đó là tâm của mình được lắng lặng chưa lắng lặng rồi đó nhưng mà mình không biết gì hết trơn á họ thậm chí họ lôi ruột mình ra họ mổ họ cắt cái gì trong này mình cũng không biết luôn thậm chí mình không có một cảm giác đau luôn à, à như vậy thì tâm được lẳng lặng là do thuốc tê à, thuốc gây mê nhưng mà lúc đó mình hôn mê mình không biết gì hết à, cho nên cũng không được gọi là là thiền thì bây giờ như thế nào gọi là thiền à, thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây à, tâm của mình tĩnh lặng không suy tư bất cứ một cái gì mà ngoài kia âm thanh ở ngoài kia âm thanh máy quạt à, âm thanh sư cô nói mình nghe không mình nghe nhưng mà tâm mình không có sự phân biệt nghe nhưng mà nghe cái thấy cái tính nghe đó rõ biết nhưng mà không thêm bất cứ vào một cái sự phân biệt nào à, thì mới gọi là là thiền à. còn ví dụ bây giờ buổi trưa mình xuống ăn cơm á mà ngồi trong chánh niệm dùng cơm ngày hôm rồi sư cô hỏi thưa đại chúng hôm nay thức ăn có ngon không không dở mà cũng không ngon <laughs> như vậy có phải là thiền không à, như vậy là hiểu sai về thiền chúng ta dùng thức ăn chúng ta vẫn biết nó ngon vẫn biết nó dở vẫn biết nó mặn lạc chua cay nhưng mà mình không khởi cái niệm phân biệt ở trên cái ngon dở mặn lạc chua cay đó thì mới gọi là thiền à, lẳng lặng tỉnh giác biết như thật à, mà lẳng lặng thì nó sẽ xa rời cái sự sự phân biệt mình biết tức là mình tỉnh giác à, cho nên người tu không phải là người mà dấn dưng nha quý vị người tu là người quan sát biết hết mọi sự việc đang xảy ra trước mắt thậm chí người ta đánh mình mình vẫn biết vẫn cảm nhận được cái cái đau đó người ta sỉ nhục mình mình vẫn biết mình cảm nhận được cái cái nhục à, cái mà người ta sỉ nhục nhưng mà mình không khởi niệm phân biệt ở trên cái lời người ta sỉ nhục mình hay khi họ tác mình mình bị bị đau mình biết nhưng mà không phân phân biệt à, không phân biệt nghĩa là không khởi cái tâm phản ứng chống đối lại à, thì đó mới gọi là biết tỉnh giác à, và tâm lắng lặng à, như vậy để đạt được cảnh giới thiền dễ hay là khó hả à <laughs> là khó mà <laughs> rồi à, khó nhưng mà nó cần cho mình cho nên mình phải phải thực hành dạ yeah. còn định là sao quý vị định tức là như lúc nãy à, phật tử uh, gọi, tên pháp danh là gì hả à nguyên hảo sư cô thích gọi pháp danh nhưng mà thường thường hay quên cái gọi tên đời <laughs> nhưng nguyên hảo trả lời tức là nguyên hảo trả lời về phương diện định à, định tức là chú tâm vào một điểm để cho tâm mình tỉnh giác và lắng lặng à, cho nên kết hợp thiền định có nghĩa là giữ tâm mình lại một điểm à, để cho nó tĩnh lặng để cho nó lắng lặng và tỉnh giác à, như vậy cái yếu tố này rất là quan trọng đối với người tu hành pháp môn niệm phật phải không à, tại vì khi niệm phật là mình để tâm vào đối tượng là đức phật a di đà và câu phật hiệu phải không như vậy như vậy thì mình có cần là để tâm vào câu Phật hiệu giữ tâm vào một câu Phật hiệu gọi là một niệm phải không chú tâm vào một niệm một điểm rồi để tâm đến lẳng lặng và tỉnh giác như vậy mình niệm một cái là lên là niệm Phật nhất tâm bất loạn niệm à. do vậy người tu niệm Phật mà mình không luyện tập thiền na không luyện tập thiền định á, là mình niệm phật nhưng mà niệm trong cái tán loạn tâm mình tán loạn cho nên mình niệm nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm mà không được nhất tâm mà thế thì bây giờ cái bài sư cô hôm nay trình bày về thiền định nó rất là quan trọng đối với mình nha à, đối với những nhà tu tịnh độ à, cho nên quý vị cố, cố gắng lắng nghe và và thực hành à. thưa đại chúng sư cô thường cảm nhận á à, chư tổ dạy mình rằng á niệm phật là nhân thành phật là quả à. có nghĩa là khi niệm công phật hiệu đó là nhân à. và nhân này là nhân gì nhân phật và thành cái quả phật à. nhưng mà mình hoàn toàn không tin tưởng vì sao mình không tin tưởng? Đó là vì mình niệm Phật với cái tâm tán loạn. Mình không thể nhiếp tâm vào một cảnh để tâm mình lắng lặng và tỉnh giác. Nếu tâm mình lắng lặng tỉnh giác là quay về gì đó? Quay về cái tự tánh di đà của mình. Cho nên khi mình niệm một câu Phật hiệu, nó hoàn toàn là nhân. Và một câu Phật hiệu đó chính là quả, quả vị Phật. do đó có nhiều khi những cái pháp tu mình đang thực hành đó quý vị quý vị à, tinh tấn đó sugo thấy rất là cảm kích à, quý vị thật sự rất là tinh tấn hàng tuần ngày thứ năm cho dù quý vị bận cỡ nào quý vị cũng đến đây tu à, nhiều vị là còn phải bận rộn với việc cơm áo gạo tiền bận rộn với công việc gia đình nhưng mà quý vị cũng buông để về đây tu là cái tâm tinh tấn đó rất là đáng quý nhưng mà bây giờ chỉ cần thực tập thêm để nuôi dưỡng chánh niệm để nhiếp tâm vào câu vật hiệu làm sao để nhiếp tâm vào câu vật hiệu để tâm mình được lắng lặng và tỉnh giác thì mình niệm một câu Phật hiệu là chính là trồng cái nhân để để thành Phật à, cái nhân để được vãng sanh về Tây phương tịnh độ à. cho nên là cái yếu tố về thiền định rất là quan trọng đối với chúng ta à, à, nhưng mà trước khi chúng ta hiểu về thiền định là, là chúng ta phải hiểu như thế này thiền định là một pháp tu tập chung cho người thế gian và người xuất thế gian nghĩa là người tu à, cầu đạo giải thoát trong giáo lý của đức phật cũng tu về thiền định mà người ngoại đạo họ cũng tu thiền định quý vị biết khi đức phật chưa thành đạo thì Đức Phật học thiền với ai? Học thiền với đại sư ngoại đạo. À, và họ cũng đã chứng ngộ đến cảnh giới thiền cao nhất đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. À, cho nên quý vị đừng có thấy người ta mà à, có một cái à, à tâm được định chút rồi họ có một à, một à, chút ít về gọi là cái cái biết mà khác người á bắt đầu quý vị chạy theo à, thật sự ra ngoại đạo họ vẫn tu thiền định mà khi tu thiền định là cái mà như nhau á là phát sanh thần thông mà nói đến thần thông là quý vị phải cảnh giác này cảnh giác tột độ tại vì người ngoài đạo họ vẫn tu tập vẫn phát ra thần thông mà nhầm khi mình không phân biệt được mình thấy người ta có chút à, gọi là um, khả năng dị thường á à rồi là, bắt đầu là mình hướng theo mình chạy theo mà thật sự mình không biết đó là ngoại đạo họ vẫn tu được như vậy và nhưng mà cái điều đặc biệt đại chúng phải lưu ý là sự khác biệt của ngoại đạo và thiền định trong chánh đạo là gì là mình tu thiền định mục đích là để đoạn trừ phiền não còn nó phát sinh ra cái năng lực thần thông đó là cái cái phụ thôi cho nên thần thông là cái quả phụ thôi chứ không phải là cái quả chính nhưng mà người người bây giờ người ta tu mong cầu thần thông để mà được được khoa trương à, và ai có một chút dị thường là mình nghĩ người đó là ngang với Phật ngang với với tổ à, mà không biết rằng tu thiền định Đức Phật dạy mình mục đích là để đoạn trừ phiền não à, cho nên điều này đại chúng phải phải nhất định phải phải ghi nhớ à, à, và sự khác biệt là à, khi mà à, ngoại đạo chứng thần thông á, thì họ chỉ chứng được năm loại thần thông thôi còn cái loại thần thông cuối cùng là lậu tận tận thông tức là đoạn trừ phiền não thì họ không thể chứng được à, tại vì họ không đoạn trừ tham sân và si à, và họ vẫn có được thiên nhãn thông nha thiên nhãn thông thiên nhĩ thông tha tông thông thần túc thông lậu uh, túc mạng thông cho nên họ có thể phân thân được họ có thể bay được à, họ có thể là xuất quỷ nhập thần à đó ừ. cho nên phải cẩn thận ấy nha tại vì ngoại đạo cũng có thần thông mà chỉ có cái là không chứng được lậu tận thông nghĩa là không thể giải quyết được vấn đề phiền não ở trong trong con người của họ à, à, sư cô kể một câu chuyện hả à, ngày trước có một vị bà la môn thân phận rất là cao quý số một trong bốn giai cấp của ấn độ à, sau khi cha mẹ chết à, thì anh này à, theo luật của à, sa môn á, à, bà la môn á, thì đi vào rừng để mà tu tập à, tại vì tuổi trẻ mà rất là ham học cho nên là tu tập rất là tốt à, chính vì thế mà ảnh chứng được thần thông à, có thể bay lên không trung có thể là à, đi đứng gọi là là ẩn hình à, tàn hình không ai biết có thể ẩn bên này mà xuất hiện ở bên kia đi trên nước vào lửa à, như là dạo chơi vậy đó à, cho nên là ảnh được cái sự kính trọng của nhà vua à, cho nên với với thưa với cái vị à, à, bà la môn này à, thì bây giờ ngài không cần ở trên rừng à, ngài à, về hoàng cung mà nhà vua sẽ lập cho một cái ngôi à, à, thiền thất và hàng ngày thì nhà vua sẽ mời cái vị bà la môn này đi vào trong cung để mà mà thọ trai mà để tỏ cái lòng là rất là ngưỡng mộ và kính trọng cái vị bà la môn này ừ. và quý vị biết nhà vua kính trọng bởi vì cái người này có cái gì có thần thông <laughs> à, thế thì trong khoảng thời gian rất là dài hàng ngày là vị bà la môn này đi vào trong cung để mà thọ thực à, một hôm à, là à, trong nước có biến loạn cho nên nhà vua mới xuất binh đi chinh phạt thì mới dặn hoàng hậu á à, bây giờ là ta bận đi đánh giặc cho nên giao cái việc mà hàng ngày sửa soạn thức ăn để cúng dường ta sẽ giao lại cho hậu à, và dặn hoàng hậu là phải tận tâm để mà phục vụ cái việc ăn uống của vị bà la môn này thì theo lệ thì đi vào trong cung để mà ứng cúng nhưng mà hôm đó là anh tu tập thiền quá say mê cho nên là anh nhập định luôn anh quên xuất thiền cho nên đến cái giờ ăn thì hoàng hậu sắm sửa thức ăn ra bày ra bàn để chờ cái ngày bà la môn này đến nhưng mà chờ hoài à, chờ hoài không thấy cho nên hoàng hậu là mới ngã lưng à, ra ở cái cái giường gần đó để mà nằm ngủ à, thì quý vị biết rằng một khi một người phụ nữ nằm ngủ thì thì, thì tư thế họ nằm à, à, như vậy đó cái thân thể là không có giữ ý tứ gì hết đó. À, họ nằm xuống nó ngủ và trên trên người đắp một cái khăn rất là mỏng à. thì cái vị bà la môn này khi xuất định ra à, thì mới nhớ lại là mình hôm nay chưa có ăn cơm cho nên vội vàng dùng thần thông bay đến để mà ứng cúng à, khi mà anh đi vào trong cung á tại vì người ẩn sĩ cho nên mang áo là áo thô áo bằng cái vỏ vỏ cây cho nên nó soạt soạt à, thì hoàng hậu đang nằm ngủ nghe cái tiếng động soạt soạt á cái bà giật mình á ngồi dậy ngồi dậy trong cái bất ngờ thì cái áo nó bị à, bị rơi ra thì nó lộ nguyên cái thân hình à, của một người phụ nữ đẹp như vậy thì lúc đó vị bà la môn này là, là trố mắt luôn là vì bị đứng hình luôn à, tại vì sao tại vì mắt nhìn thấy thấy sắc thích ngay từ ánh mắt đầu tiên à, y chang trong xỉn thì anh đứng uh, trơ trơ như vậy à, và trong lúc mà thất niệm trơ trơ như vậy thì anh nghĩ là anh anh anh đã bị mất đi chánh niệm cho nên là anh mới dụng thần thông để bay về lại cái cái thiền thất của mình nhưng mà bay không được nữa <laughs> tại vì lúc đó thần thông bị rơi rụng hết rồi <laughs> cho nên là vận dụng như thế nào cũng thần thông không bay nhảy lên thì nó nó rớt xuống chạy đi thì nó là lui lại tại vì sao tại vì mắt lúc đó à, nhìn thấy sắc và khởi cái cái niệm dục cho nên nó nó rớt đi cái công phu thần thông à thì lúc đó vị vị bà la môn này cảm thấy xấu hổ cho nên mới chạy về về thiền thất của mình đóng cửa lại luôn nhập thất tu luôn à, không có ra ngoài nữa à, thì câu chuyện này à, cho chúng ta thấy rằng cho dù có được thần thông à, nhưng mà khi mà mắt thấy sắc là ảnh khởi cái niệm dục lên à, thì bao nhiêu công phu tu tập mấy năm này là mất hết mà chỉ trong một một niệm thôi à, cho nên có thần thông mà không giải quyết được vấn đề phiền não là nó vẫn vẫn à, bị phiền não chi phối và mất luôn cả công phu thiền định của mình nữa à, cho nên quý vị thấy người ta mà bay nhảy phân thân đó quý vị <laughs> đừng có ngưỡng mộ nghĩ là cho là phật là tổ ha à, đấy à. câu chuyện thứ hai à, cũng nói về vấn đề thần thông à, thần thông của ngoại đạo để chúng ta thấy được mình phải xác định lại cái mục đích mình tu thiền định là để phát định và sanh trí tuệ để giải quyết vấn đề phiền não chứ không phải là để có được những cái năng lực dị thường để rồi à, khoa giao rồi để là mình cầu danh cầu lợi à. ngày trước thì bà la môn ngoại đạo người ta tu dữ lắm ta đều có thần thông thì trong số đó có một vị bà la môn à, tu tập và cũng chứng được thần thông chỉ cần mình đem đến một cái đầu lâu và ông ta gõ trên cái đầu lâu nó một cái thì ông ta sẽ biết cái người này sẽ tái sanh về đâu giỏi không quý vị giỏi bây giờ nhìn quý vị mà sư cô nói là à, kiếp sau con là gì kiếp sau con là gì đó chắc quý vị phải phải là <laughs> là hằng ngày thôi sư cô khỏi tu luôn nữa cứ đến cứ là đoán cho quý vị kiếp sau sanh làm gì à, và chắc là là tiền của cúng dường chắc chắc nhiều lắm chắc là <laughs> là hưởng thọ không hết á cho nên vị nào làm địa tử cũng hưởng lây được <laughs> cho nên là chỉ cần anh gõ vào có đầu đầu lâu đó, thì anh sẽ biết được cái người nọ người đó lại tái sanh về đâu rồi giỏi không quý vị bây giờ mình niệm phật để cầu sanh về tịnh độ mình cũng không biết ngày giờ vãng sanh <laughs> à, mà người ta tu tập thiền định mà chỉ cần gõ vào cái đầu là biết à, đi vãng sanh về đâu à, à thế thì khi mà có cái năng lực thần thông này rồi là bắt đầu là anh à, mới cảm thấy là có một cái sự là à, cao ngạo hơn người nữa à, thì anh bây giờ mình à, thu nhận đệ tử và khoa giao cái tài cái tài thần thông của mình thì các vị đệ tử này á, mới á, may cho thầy mình một chiếc áo rất là đẹp và khoác lên mình người thầy và bảo rằng á, từ nay con và thầy đi du hóa khắp nơi để phô diễn cái thần thông của mình để cho mọi người kính trọng mình và thọ nhận được cái sự cúng dường hậu đại như vậy thì mấy thầy trò này bắt đầu là xuống núi hóa duyên à, và đi tới đâu là bắt đầu người ta đem đầu lâu tới ừ, mà cho vị này vặn thần thông để thấy người thân của mình là sau khi chết vãng sanh về đâu à, thì một hôm đó, mấy thầy trò này đi đến cái thành nọ à, thì hôm đó là đức phật đang đến cái thành đó để thuyết pháp à, thì mấy thầy trò này thấy người ta đi á, à, người ta đi từng đoàn từng đoàn đó mà có vẻ rất là là vội vàng vội vã à, thì mới à, chặn đường hỏi à, hôm nay có tiên sư đến đây à, để vận thần thông à, đoán khỏe sau quý vị lại bỏ đi à, thì những cái người đó bảo rằng là hôm nay có đức phật đến đây thuyết pháp cho nên chúng tôi đi nghe pháp đức phật là vị đạo sư à, có thể hướng dẫn chúng chúng tôi tu tập để mà giải thoát sanh tử khổ đau à, thì cái vị á, bà la môn này mới nói rằng á, à, đức phật làm sao bằng ta à, nhìn vào cái đầu rồi ta biết trước là vãng sanh về đâu ừ. làm sao đức phật giỏi bằng ta và quý vị lại bây giờ không đến gần để để để để xem ta thi triển thần thông mà quý vị phải đi nghe pháp à, nhưng mà người ta vẫn đi à, thế thì cái cái à, thầy trò cái vị bà la môn này đi theo những cái người người người dân trong thành đó thì đến nơi thì thấy đức đức phật là thăng tòa thuyết pháp thì vì bà la môn này mới bước ra hỏi là bây giờ là tôi có thần thông à, ngài có cái gì để mà ngài có thể chỉ chỉ dạy được dân chúng à, thì đức phật mới mới mới trả lời bà la môn đó là nói rằng tôi có năm cái đầu lâu ở đây nếu đoán trúng thì tôi sẽ bái ông làm thầy còn ông không đoán trúng thì ông phải lạy tôi làm làm thầy thì đức phật để năm cái đầu lâu à, vị bà la môn đến để gõ vào từng cái à, cái thứ nhất là nó là à người này chết sau sanh đọa làm địa ngục à, đức phật nói đúng rồi à, cái đầu lâu thứ hai ông phán là người này chết đọa đọa xuống đường ngạ quỷ đức phật gật đầu giỏi quá người thứ ba ông đoán là chuyển nghiệp sẽ đầu thai làm súc sanh đức phật giỏi quá người thứ tư ông gõ vào cái <laughs> nói là à, người này tái sanh làm người đức phật giỏi quá đến đầu lâu thứ năm ông gõ vào không biết <laughs> không biết người này tái sanh về đâu thì lúc đó mồ hôi toát ra rồi mình có thần thông như thế này chưa lúc chưa bao giờ mà mình gõ vào cái đầu lâu mà mình không biết họ đi tái sanh về đâu thế thì hôm nay vì sao mà cái đầu lâu đức phật đưa mình là mình lại đoán không ra mình nhìn không thấy cái cái con đường tái sinh cái quả tái sinh của người này thì đức phật à, nói rằng à, lúc đó đức phật mới nói rằng đúng rồi cái đầu lâu này đi tái sanh về đâu nhà ngươi làm sao biết được à, Tại vì cái đầu lâu này là đầu lâu của một vị đệ tử của ta đã chứng được A-la-hán, đã thoát tam giới, không còn tái sanh thì làm sao ngươi sẽ nhìn thấy cái nghiệp tái sanh của của họ. À, thì lúc đó à, Bà La Môn này mới là định thần và nghĩ rằng, dạ, yeah, vậy thì ông Phật này, ông sẽ có thần thông hơn mình. À, cho nên bây giờ mình bái ổng để làm thầy để mình học mình học được cái phép thần thông mà ổng biết được cái vị a la hán này đầu thai về đâu á, thì chắc là mình là số một rồi à. cho nên bà la môn đó mới quỳ xuống là xin là đức phật là nhận con làm đệ tử và dạy cho con cái phép thần thông đó à. thì đức phật trả lời rằng à, ta sẽ dạy ông phép thần thông này nhưng mà ông phải xuất gia tạm thời ông phải xuất gia tu học thì ta mới dạy phép thần thông này còn không xuất gia tu học thì ta không dạy đâu à, như vậy bà la môn này nghĩ rằng thôi mình cứ tạm thời xuất gia theo phật đi à, sau khi mình chứng được cái thần thông của ông phật bày dạy cho mình xong thì mình hoàn tục mình về mình mình đi du à, du hóa có sao đó à, à, thế thì, thì à, xuất gia và đức phật dạy ông muốn chứng được thần thông này trước hết ngươi phải tu tập cho ta nghĩa là tâm không được tham không được sân <laughs> không được si à, khi nào tâm không tham không sân không si thì ngươi đến đây ta dạy cho ngươi cái phép thần thông này à, <laughs> thế thì các cư bà la môn họ đã có nền tảng căn bản tu tập rồi chẳng qua là lúc trước không biết là như thế nào để đoạn trừ tham sân si thôi thì bây giờ đức phật chỉ cho phương pháp để thực tập đoạn trừ tham sân si ông tu một tuần lễ thì ông chứng được quả a la hán à, quả a la hán thì chứng được quả a la hán là đầy đủ sáu phép thần thông đó à, thì lúc đó ông đến gặp đức phật à, đức phật nói rằng à, bây giờ ông có muốn hoàn tục trở về không để mà đi à, thi triển thần thông nữa không <laughs> bây giờ ông chứng được cái thần thông ta dạy rồi đó à, ông còn đi thi triển nữa không ông nói không dạ thưa thiết tổ bây giờ tâm con không còn tham còn sân còn si con cần những cái thứ đó làm gì à thế thì trở thành một vị a la hán đó à quý vị à, ở đây cho quý vị thấy rằng à, cái sự khác biệt giữa thần thông ngoại đạo và thần thông mà đức phật dạy mình đó là cái sự chứng ngộ và giải thoát à, giải quyết về vấn đề về phiền não à, cho nên là bây giờ mình tu định là mình phải nhắm tới phải giải quyết cái phiền não trong tâm của mình à, và bây giờ mình sẽ trở lại cái cuộc sống thường nhật của mình à, để mình thực hành cái pháp thiền định nó đơn giản nhất mà nó giải quyết cái vấn đề phiền não của mình nhanh nhất à, thì hôm nay sư cô sẽ trình bày thêm một tí nữa thôi và lần sau mình sẽ đi vào cái phương pháp tu thiền định mà Đức Phật dạy mình có nghĩa là mình phải chứng từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền à, thì cái đó thì tuần sau mình mới mới mới mới giải quyết được còn bây giờ <clears throat> mình sẽ thực tập những cái pháp thiền định đơn giản mà trong cuộc sống thường nhật nếu quý vị có nó thì ít nhiều ít nhiều gì phiền não của quý vị cũng cũng vơi dần à thì trong phương pháp tu thiền định là đức phật dạy mình có hai pháp tu gọi là cam lồ môn đó là pháp tu gì pháp tu trở về hơi thở và bất tịnh quán à, quán hơi thở và quán cái điều bất tịnh mà quán bất tịnh thì ở đây mình không không muốn đại chúng thực tập tại vì đại chúng thực tập cũng không được tại vì khi mình quán sắc chết á à, à, <laughs> chính cấp bậc khi mà quán một người chết á thì chắc là đại chúng sẽ sợ không quán được đâu nhưng mà có phép quán hơi thở là nó rất là thiết thực và chân thật thì mình thực hành phép quán đó, đó để mình bước vào cái cảnh giới trước sơ thiền gọi là chánh niệm tỉnh giác nghĩa là mình thành tựu được cái thiền căn bản gọi là căn bản vị thiền rồi sau đó mình sẽ đi vào sơ thiền nhị thiền tam thiền và và tứ thiền sau khi mình hiểu được từng cảnh giới của thiền định mình sẽ áp dụng trở về câu phật hiệu của mình để áp dụng cái năng lực thiền đó để mình khai mở cái tự tánh di đà của mình ra thì một câu Phật hiệu quý vị niệm nhất định sẽ là là là chánh nhân vãng sanh à, à, bây giờ bây giờ phương pháp đầu tiên để thực tập vào căn bản thiền nghĩa là chúng ta trở về với hơi thở của mình à, cái điều này rất đơn giản đó à, và khi chúng ta trở về hơi thở là chúng ta có hiệu quả giải quyết vấn đề phiền não ngay tức khắc cho dù là nó không phải là đoạn được phiền não tham sân si, nhưng mà ít nhất nó cho quý vị một cái cảm giác vắng lặng, tỉnh giác ở ngay trong cái cuộc sống hiện tại. Đó chính là chúng ta trở về với hơi thở của mình. À. Khi chúng ta ngồi tĩnh lặng xuống ha, à, là chúng ta sẽ cảm nhận được trong cơ thể mình có một cái nó rất là là vi diệu, rất là trang trọng. Đó chính là hơi thở của mình. Đó đại chúng thử cảm nhận về hơi thở của mình nhìn sâu vào trong trong nội tâm của mình quý vị thấy hơi thở của mình thở ra thở vào và bất cứ cái hơi thở này cho dù mình đối đãi với nó như thế nào đi nữa thì nó vẫn theo mình là sư cô thường ví dụ à, ở thế gian mà hai người thương yêu nhau thì phải có sự đối đãi mình thương họ thì họ mới thương lại lại mình mình ghét họ đương nhiên họ sẽ ghét lại mình đó là nhân quả là sự đối đãi nhưng mà hơi thở của mình cho dù mình không quan tâm đến nó mình xem thường nó mình bỏ rơi nó nhưng mà nó vẫn đi theo mình và nó hoạt động một cách rất là nhịp nhàng và đều đặn để nuôi dưỡng cái cái sự sống của mình cho nên khi mình trở về hơi thở là một cái cảm giác là tri ân à, một cái cảm giác là trân trọng xem trọng và cảm ơn nó thì đó chính là một cái niệm hạnh phúc đầu tiên mà mình có được ngay ở trong khi mình trở về với với hơi thở à. và quý vị biết đức phật dạy mình á, khi hít vào mình biết là hít vào khi thở ra mình biết là thở ra trở về với hơi thở và theo dõi hơi thở tự nhiên là thân thể của mình nó sẽ được khỏe mạnh trở lại à, cho nên có sức khỏe trở về với hơi thở là sức khỏe của mình ngày càng ngày càng nó nó tăng lên à, và cái điều hạnh phúc lớn nhất khi chúng ta trở về hơi thở đó là mình cảm nhận được mình đang còn còn sống à, chứ nếu mình hết hơi thở thì quý vị sẽ biết mình mình mất hết tất cả à, khi không còn hơi thở thì quý vị mất hết tất cả sư cô nói chắc luôn á quý vị có tin không à, hay là quý vị nói rằng à, sư cô không phải khi con à, mất hơi thở con sẽ đem theo vợ đem theo chồng đem theo tiền đem theo à, à sổ đất đem theo đủ thứ quý vị đây được không à, cái nút áo cũng cắt bỏ lại <laughs> à. Cho nên khi trở về hơi thở cảm nhận hơi thở có trong mình là một cái tâm niệm cảm ơn, một cái, cái tâm niệm tri ân hơi thở và một cái điều hạnh phúc là mình cảm nhận mình đang còn còn sự sống. Thì bắt đầu cái điểm này trở về hơi thở làm nền tảng cho mình bắt đầu tu tập thiền định. đã chúng nhớ không? Lưu ý Cho nên một hành giả tu tập thiền định đó, nếu như không cột tâm vào hơi thở không trở về hơi thở thì hoàn toàn không biết cách tu thiền à, và trở về với hơi thở à, đây là nền tảng căn bản để chúng ta tiến gần đến cái cảnh giới tu thiền gọi là tĩnh lự tĩnh lự đã chúng nhớ chưa thiền là cái gì thiền là gì bây giờ trả lời đúng sư cô mới đứng lên <laughs> như hôm trước vậy đó nguyên bích thiền là gì từ nãy nói từ nãy giờ rồi <laughs> bây giờ đang nhập định đúng không <laughs> tức là đang trong lự nhưng mà không có tỉnh giác bây giờ sư cô nói từ nãy gần tiếng đồng hồ rồi thiền là cái gì à tỉnh giác rồi gì nữa à, cột tâm vào một chỗ làm cho tâm gì tâm trở nên gì lắng lặng à như vậy thiền là gì đơn giản lắm ai hỏi quý vị có tu tập thiền định không dạ có tu tập thiền định vì sao vì thiền nghĩa là tâm lắng lặng và biết như như thật à, ăn cơm biết ngon biết dở à, biết người đó ghét mình biết người đó thương mình nhưng mà không đi theo cái sự sự phân biệt để khởi tham sân và si đó là thiền cho nên bất cứ ai hỏi quý vị có tu tập thiền định hay không quý vị nói cho chắc nha con đang tu tập thiền định tôi đang tu tập thiền định bởi vì sao bởi vì tôi đang học cách phép là sao làm cho tâm mến lắng lặng và hả biết rõ như như thật à, đấy đơn giản quý vị yeah. Dạ. và phương pháp đầu tiên để bắt đầu chúng ta khởi niệm tu thiền là sao à trở về với hơi thở biết hơi thở đang hiện hữu ở ở trong trong ta đấy à, hôm nay sư cô chia sẻ được à, đến đây lần sau chúng ta sẽ bước vào từng cấp bậc của thiền định à, tuần sau chúng ta vẫn tu tập bình thường và tuần sau nữa thứ năm mình không tu thứ bảy mình sẽ tu ngày vía đức phật a di đà và đêm hoa đăng à, kỷ niệm vía đức phật a di đà đại chúng nhớ không sư cô sợ là tới chiều có người về trước cho nên sư cô thông báo là tuần này mình tu tuần sau mình vẫn tu nữa rồi tuần sau nữa là đáng lẽ thứ năm à, nhưng mà mình dời qua thứ bảy tại vì thứ bảy là ngày 17 là vía đức từ phụ a di đà mình có tổ chức đêm hội hoa đăng à, tu xong một ngày buổi tối 6 giờ mình sẽ vào đêm hội hoa đăng à, rồi mà để chúng đồng chắp tay quyền đêm công đừng đầy tất cả đệ tử và chúng sanh đeo tròn thành phấn đàn tự do xả thiền quý vị ngồi một tiếng không hồ có đau chân không vị nào cố gắng mà đi luyện tập yoga thì, thì nên nên đi sư cô thấy tập yoga sẽ giúp cho quý vị được thân được, được mềm nhuyễn ra giúp cho mình ngồi lâu tu tập được tốt đó. rồi để chúng từ từ khởi thân đứng dậy